Nếu dân Sài Gòn muốn trả tiền chọn loại vaccine thì có được phép. Ở các nước phát triển, người dân có toàn quyền lựa chọn loại vaccine mà họ muốn chủng ngừa, đó là nhân quyền. Nhưng ở Việt Nam thì có những người Sài Gòn đang lo lắng lắm là sẽ bị chính quyền thành phố dùng mọi biện pháp bắt chích vaccine phòng COVID của Trung Quốc. Chiều ngày 30 tháng 7, các báo đồng loạt đưa tin thành phố Hồ Chí Minh quyết định sẽ chích vaccine phòng COVID-19 cho tất cả mọi người dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống ở thành phố, không phân biệt người có hộ khẩu thường trú hay người tạm trú. Trả lời báo Sài Gòn Giải phóng, ông Chủ tịch thành phố Hào Phóng trả lời, y tế sẽ đến tận nhà tiêm vaccine cho người dân. Trong các bài báo phát đi chiều hôm đó có một thông tin đáng chú ý là ngoài nguồn vaccine viện trợ được Bộ Y tế phân phát, thành phố Hồ Chí Minh có nguồn vaccine từ nhà tài trợ và dự định ngày 31 tháng 7, khoảng 1 triệu liều vaccine tài trợ đầu tiên sẽ về đến Tân Sơn Nhất. Đến chiều ngày 31 tháng 7, tổ trưởng khu phố của tôi đến từng nhà kêu gọi mọi người ghi tên tuổi đăng ký chích vaccine, điền số thẻ căn cước, số thẻ bảo hiểm y tế, đính kèm số điện thoại để liên lạc. Tôi hồ hởi ghi tên đăng ký, cứ nghĩ thành phố nhiều doanh nghiệp giàu, nếu họ tài trợ vaccine thì cũng mua loại ngon chích cho dân, không được Pfizer hay Moderna thì cũng là AstraZeneca. Trước đó, Tất cả các nhân viên quan chức làm việc ở phường xã, bao gồm tổ trưởng, tổ dân phố đã được chích vaccine diện ưu tiên trong đợt năm. Một số người già trên 65 tuổi ở phường cũng đã được mời lên bệnh viện chích. Mời ai thì người đó biết vaccine phòng chống COVID-19 được các quan ban cho trong tình hình các ca nhiễm mỗi ngày ở thành lên đến 4 con số thật cứ giống như phần thưởng. Chả thế mà một nhà văn có nhiều tác phẩm phản biện xã hội khi được mời đến bệnh viện chích vaccine Moderna của Mỹ đã vội viết status cảm ơn nhà nước. Đến tối ngày 31 tháng 7, mạng xã hội rần rần lan truyền công văn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 5 triệu liều vaccine Verocell của nhà sản xuất Sinopharm Trung Quốc với tên nhà tài trợ là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Doanh nghiệp bất động sản đình đám có vốn từ Hồng Kông từng thâu tóm nhiều khu đất vàng ở trung tâm quận nhất. Thế là hỡi ôi, vaccine Trung Quốc chính là thứ mà chủ tịch thành phố tuyên bố hào phóng là sẽ đem đến từng nhà chích cho dân. Cũng rất nhanh chóng, tối ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, dân mạng lan truyền giấy mời và giấy chứng nhận chích vaccine Pfizer và AstraZeneca cấp cho quan chức và nhân viên Vạn Thịnh Phát. Vạn Thịnh Phát nhập Sinopharm về tặng cho thành phố, nhưng lại không muốn dùng Sinopharm. Nhiều người dân Sài Gòn không muốn chích vaccine tàu vào người, nhưng chính quyền thành phố có tôn trọng chọn lựa của người dân hay không khi họ thừa biết là dân Sài Gòn không thích hàng tàu mà vẫn cấp phép cho nhập về. Nhập về rồi chả lẽ lại tống vào kho trùm mền, nên chính quyền sẽ làm cho nó được sử dụng và họ sẽ làm như thế nào và đây là điều mà người dân Sài Gòn đang sợ hãi. Trên mạng sáng ngày 1 tháng 8 cũng lan truyền bài viết của một bác sĩ phê bình luật sư Phạm Thanh Hữu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh vận dụng nghị định 117-2020, nghị định chính phủ sai hoàn toàn. Khi trả lời câu hỏi của bạn đọc trên VN Express ngày 23 tháng 6, 2021 rằng nếu họ không chích vaccine phòng chống COVID-19 thì có bị phạt hay không, ông Hữu tư vấn. Theo điểm A, khoảng 2, điều 9, Nghị định 117-2020, Nghị định Chính phủ, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng với hành vi không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu. Hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, do đó trường hợp từ chối tiêm vaccine COVID-19 theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan y tế có thẩm quyền, trừ trường hợp có lý do chính đáng như phụ nữ mang thai hoặc đang chờ con bú, có người sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine COVID-19, sẽ bị xử phạt như quy định nêu trên. Người ta không rõ ông Hữu cố tình hiểu sai Nghị định 117-2020 hay dọn đường cho một chỉ thị nào đó từ phía chính quyền – Tối ngày 1 tháng 8, một tấm ảnh mỉa mai được đăng trên tường Facebook của một cựu nhà báo với nội dung Tôi tuyệt đối tin tưởng vào các lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội. Họ tiêm vaccine nào thì tôi tiêm vaccine đó. Đã nhận được nhiều lời bình luận tán thưởng. Ai cũng biết thừa các vị ấy đã chọn loại vaccine tốt nhất và nếu người dân cũng muốn chọn loại tương tự để chích thì đó là nhu cầu chính đáng nếu chúng ta đang sống trong một xã hội tự do như Mỹ – Thế nên đây chỉ là ước mơ cười ra nước mắt của dân đen Việt Nam mà thôi. Cuối cùng nói theo kiểu sòng phẳng của dân miền Nam, chúng tôi muốn trả tiền cho các quan để được chọn loại vaccine phòng Covid mình muốn. Cho dù đó là nguồn vaccine mà nhiều quốc gia viện trợ cho Việt Nam, cho dù quỹ vaccine của Việt Nam hiện đã thu tiền đóng góp của dân chúng được hơn 8.000 tỷ đồng và đang gửi ngân hàng chứ chưa sử dụng đến thay vì phải ký giấy đồng ý chích vaccine mà hoàn toàn không biết mình sắp được chích cái gì vào người, thì có những người dân như chúng tôi muốn được lựa chọn vaccine và sẵn sàng trả giá cho sự lựa chọn đó bằng tiền. Hiện nay, tiến trình chích vaccine COVID-19 cho người dân như sau. Bạn ký đồng ý chích vaccine xong sẽ được đo huyết áp, gặp bác sĩ, khám sàng lọc. Nhưng không ai trong số những nhân viên y tế đó cho bạn biết loại vaccine sẽ chích vào người bạn. Phải đợi đến khi bạn ngồi trước mặt nhân viên y tế chích cho bạn, bạn mới biết được họ lấy thuốc từ lọ mang tên gì. Dân Sài Gòn đã còng lưng nộp thuế cho Trung ương gần nửa thế kỷ và nếu chính phủ vẫn muốn thành phố là nơi đóng góp nhiều nhất cho ngân sách quốc gia thì hãy tìm cách nuôi dưỡng nguồn lực của thành phố. Nguồn lực ấy chính là dân Sài Gòn. Có những người đang muốn trả tiền để được chọn loại vaccine phòng COVID-19 như họ muốn. Việt Nam không chống việc tiêm vaccine nhưng bất đồng về vaccine Trung Quốc. Cuộc tranh cãi về vaccine Trung Quốc tại Việt Nam đang ngày một khốc liệt và cho thấy lòng dân đang lo lắng về vaccine này. Lãnh đạo Bệnh viện Thống nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 1 tháng 8 đã gửi công văn tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công văn thông báo sẽ sử dụng vaccine của Sinopharm Trung Quốc mà Vạn Thịnh Phát tài trợ cho thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho nhân viên của tập đoàn này vaccine tàu, vaccine Tây. Hành động của Bệnh viện Thống nhất được coi là một pha dập lửa sau khi xuất hiện một công văn trong đó Vạn Thịnh Phát đề nghị thành phố tiêm vaccine của AstraZeneca châu Âu cho nhân viên tập đoàn này. Công văn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát ngay lập tức thổi bùng lên tranh cãi. Nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao Vạn Thịnh Phát tài trợ vaccine tàu cho thành phố trong khi lại muốn nhân viên của mình được tiêm vaccine Tây? Trả lời báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 8, Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện Thống Nhất cho biết, bệnh viện này đã ra công văn đề nghị tiêm vaccine Sinopharm cho nhân viên Vạn Thịnh Phát là bình thường. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã ủng hộ phong trào mua vaccine, ủng hộ xây dựng 3 bệnh viện giả chiến. Do vậy, nhằm bảo đảm an toàn công nhân của họ trong lúc thực hiện nhiệm vụ xây dựng 3 bệnh viện giả chiến đó, chúng ta có vaccine khẩn cấp nào thì tiêm cho họ cái đó, ông Thanh nói thêm. Thực ra, Vạn Thịnh Phát chỉ là một vụ việc trong hàng loạt tranh cãi liên quan đến việc tiêm vaccine tại Việt Nam, đặc biệt xoay quanh câu hỏi ai sẽ được tiêm vaccine gì. Nhiều người cho rằng tiêm vaccine nào cũng được, có vaccine Trung Quốc còn hơn là không. Đến giờ này rồi mà còn chê ổng chê ẹo. Ông Nguyễn Thanh Sơn, một nhà đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, bình luận đơn giản cho mọi người option lựa chọn từ chối tiêm thôi. Không thích thì đừng tiêm, ốm tự chữa. Đây cũng được coi là quan điểm khá phổ biến trong số những người ủng hộ chính quyền đẩy nhanh việc tiêm vaccine. Trong khi đó, những người phản đối lại viện dẫn sự thiếu minh bạch của vaccine Trung Quốc cũng như coi cái mà họ gọi là thói đạo đức giả, tiêu chuẩn kép của những người suối người khác tiêm vaccine tàu. Một số người lên mạng kêu gọi tiêm vaccine Trung Quốc sau đó bị phát hiện đã tiêm vaccine AstraZeneca – một người dùng tên Lương Hoài Nam bình luận, mình từng thăm dò xem có chỗ nào tiêm dịch vụ vaccine Sinopharm không. Có thì mình sẽ đăng ký cho ông cụ nhà mình tiêm sớm. Theo ông Nam, lý do ông chọn như vậy là bởi vì vaccine của Sinopharm sử dụng công nghệ virus bất hoạt. Dù hiệu suất miễn dịch kém hơn vaccine sử dụng công nghệ vector hay mRNA, nhưng có thể ít phát sinh biến chứng hơn. Tuy nhiên, cuối cùng Cuối bình luận này, ông Nam cho biết ông cụ nhà mình đã được phường gọi lên tiêm vaccine của Moderna. Nhiều người phản đối vaccine Trung Quốc kêu gọi nếu cho rằng vaccine Trung Quốc an toàn thì lãnh đạo cần tiêm trước để người dân noi theo. Luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang cá nhân, cách tuyên truyền người dân đồng ý chích Sinopharm thuyết phục nhất là cán bộ nêu gương. Người dùng Facebook tên Bạch Huỳnh Duy Linh cũng có ý kiến tương tự lãnh đạo Việt Nam cần làm gương cho người dân trong việc tiêm vaccine Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều người như Facebook Lương Thế Huy dẫn chứng các lãnh đạo nước khác như bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức đã tiêm mũi đầu tiên là AstraZeneca, sản phẩm của Anh và Thụy Điển. Mũi thứ hai là Moderna, một sản phẩm thuần Mỹ để làm gương Cụ thể, bà Merkel tiêm AstraZeneca khi mối lo tình trạng đông máu tăng cao ở châu Âu, còn Moderna là trong bối cảnh Đức muốn thử nghiệm việc tiêm trộn hai loại vaccine để tăng cường kháng thể mà nhiều người lại lo ngại. Việc này là không tốt. Trước khi tiêm mũi vaccine đầu, bà liên tục lặp lại bà sẽ đợi tới lượt mình như bất kỳ người dân nào không chen hàng – lược của bà là lượt của người dân Đức chứ không phải lãnh đạo Đức vì không có quy định quan chức thì chích trước sẽ bị xử phạt rất nặng. Facebook Lương Thế Huy ghi nhận. Công bằng trong tiếp cận Khác với nhiều nước phương Tây, nơi có không ít người không chịu tiêm bất kỳ loại vaccine nào, người dân Việt Nam qua những gì thể hiện trên mạng xã hội, nhìn chung đều cho rằng tiêm vaccine là cần thiết để chống dịch COVID-19. Tranh cãi chủ yếu tập trung vào mấy vấn đề vaccine Trung Quốc thiếu minh bạch, có hay không việc vaccine tốt, mà theo nhiều người là vaccine châu Âu và Mỹ, được dành ưu tiên cho những người có quyền, có tiền, còn người dân thường thì phải chấp nhận có gì tiêm nấy. Trên Facebook cá nhân, người dùng tên Linh Hoàng Vũ viết Giờ vaccine về Sài Gòn khá nhiều và đủ loại khác nhau, Vaccine Moderna đang được ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi với người dân thành phố nói chung, giờ có cả AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Sinopharm, tức Verocell. Đa số người dân sẽ thích Pfizer, Moderna hơn AstraZeneca và thích AstraZeneca hơn Sinopharm. Thế nên giờ bài toán khó là chính sách phân phối vaccine của Sài Gòn như thế nào, tiêm cho ai, loại gì, thời gian nào. Theo ông, thành phố nên có chính sách nhất quán được công khai và đảm bảo minh bạch, nếu không sẽ là nguyên nhân làm nảy sinh các tranh cãi và cáo buộc không có hồi kết và tính công bằng trong tiếp cận vaccine. Ông Linh Hoàng Vũ đưa ra một số gợi ý về đảm bảo minh bạch cho người dân có quyền lựa chọn một trong số vaccine có sẵn trong các khoảng thời gian nhất định hoặc cho phép tiêm mũi thứ nhất là Sinopharm, mũi thứ hai là Pfizer hoặc Moderna.